phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Sau khi nghe báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các phó thủ tướng và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, các cơ quan, ủy ban nhân dân các địa phương Thủ tướng yêu cầu tạm dừng cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trong khoảng thời gian 30 ngày, bắt đầu từ 0 giờ đêm nay, ngày 18 tháng 3 năm 2020. Từ 0 giờ đêm nay, các trường hợp được miễn thị thực hoặc có giấy miễn thị thực cấp cho người gốc Việt và thân nhân và một số trường hợp đặc biệt khác như là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao vân vân khi virus COVID-19 do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp và giấy này được Việt Nam chấp thuận. Việc tạm dừng này không áp dụng với người nhập cảnh vì mục đích ngoại giao công vụ. Các trường hợp nhập cảnh phải qua kiểm tra và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo đúng quy định. Ngoài các trường hợp nhập cảnh được cách ly tập trung hiện nay, sẽ thực hiện việc cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ Mỹ, các nước châu Âu, các nước ASEAN, đồng thời thực hiện việc cách ly và giám sát y tế tại gia đình, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, giám sát theo nhóm đối với các đối tượng không thuộc diện cách ly tập trung. Chính quyền cấp xã, phường và ngành y tế địa phương phải giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp này – đảm bảo cách ly và giám sát đúng đối tượng, đủ thời gian theo quy định. Nghiêm cấm việc kỳ thị người mắc bệnh hay người nghi mắc bệnh. Tiếp tục hạn chế tối đa các chuyến bay từ vùng dịch đến Việt Nam. Các bộ Y tế, Quốc phòng, Công an và Giao thông Vận tải sẽ quyết định vị trí hạ cánh của các chuyến bay từ vùng dịch, đảm bảo thuận lợi cho thực hiện việc cách ly người nhập cảnh và các yêu cầu phòng chống dịch. Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể việc tổ chức sàng lọc các trường hợp nhập cảnh từ trên máy bay kiểm soát về y tế tại các sân bay và xét nghiệm đối với hành khách nhập cảnh. Bộ Quốc phòng tiếp tục chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly trong quân đội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chuẩn bị thêm các cơ sở cách ly và giao tư lệnh các quân khu điều phối để sẵn sàng tiếp nhận và cách ly số lượng lớn. Bộ Ngoại giao chủ trì cùng các bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát tình hình dịch tại các nước ASEAN, khu vực và trên thế giới để kiến nghị các biện pháp ứng phó kịp thời. Các bệnh viện trung ương của quân đội, công an, địa phương đều phải có phương án nóng, chuẩn bị tốt nhất điều kiện và phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Ngành y tế phát động và thực hiện đợt thi đua đặc biệt, huy động toàn lực lượng của ngành, người có chuyên môn y tế, kể cả người về hưu ở tất cả các tuyến cho phòng chống dịch. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch, cách thức tự bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, khai báo y tế tự nguyện, các điển hình tốt trong phòng chống dịch tiếp tục lên án và xử lý nghiêm việc đưa tin sai sự thật, khai báo y tế không trung thực, không chấp hành việc cách ly theo quy định. Tiếp tục ngăn ngừa lây lan dịch bệnh ngay từ trong gia đình. Chú ý khuyến cáo những người có bệnh nền, người cao tuổi nên theo dõi sức khỏe và khai báo y tế tự nguyện. Tiếp tục phát huy vai trò của chính quyền cấp phường, xã, tổ dân phố trong giám sát và có biện pháp hỗ trợ gia đình có người nghi nhiễm hoặc bị cách ly. Triển khai rộng rãi việc xét nghiệm lưu ý xét nghiệm cho các trường hợp yếm thế trong xã hội. Các bộ ngành địa phương, đặc biệt là các thành phố lớn, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm giải pháp hạn chế tập trung nơi đông người. Bộ Y tế thực hiện việc mua sắm trang thiết bị và tư y tế phòng chống dịch bằng phương thức chỉ định thầu theo giá thị trường. Lập tổ công tác do Bộ Y tế chủ trì có sự tham gia của Bộ Tài chính và các bộ liên quan để xác định giá thị trường, đảm bảo công khai, minh bạch trong từng thời điểm kịp thời mua sắm trang thiết bị vật tư y tế để phòng chống dịch. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trực tiếp mua sắm bảo đảm trang thiết bị vật tư y tế cho các bệnh viện của Bộ, bảo đảm đủ cơ số theo yêu cầu phòng chống dịch. Bộ Công Thương chỉ đạo việc sản xuất khẩu trang để đáp ứng yêu cầu sử dụng của nhân dân. Yêu cầu Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đàm phán gói tài trợ của Ngân hàng Thế giới và các tổ chức quốc tế khác để hỗ trợ nguồn lực trước hết là cho công tác phòng chống dịch. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã ủng hộ nguồn lực cho phòng chống dịch, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì tổ chức phát động phong trào và tiếp nhận ủng hộ để giao Bộ Y tế quản lý sử dụng cho phòng chống dịch. Về việc công bố dịch đối với thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và một số địa phương, các bộ và địa phương liên quan thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, yêu cầu Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề xuất định mức chi phù hợp cho người bị cách ly, cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ và những người trực tiếp thực hiện tiếp nhận người cách ly, làm việc phục vụ tại các khu cách ly tập trung và cách ly tại bệnh viện. Ban cán sự Đảng Bộ Y tế khẩn trương chuẩn bị báo cáo Bộ Chính trị về tình hình phòng chống dịch COVID-19. Hết chỉ thị. Và cũng để ngăn